Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ Tư ngày 26 tháng 5 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Quan to ăn cướp, quan nhỏ giật hàng. Cô gái nghèo đã chở trái cây đi bán, kiếm sống qua ngày đã bị đội trật tự của ba thanh niên phường Trần Phú, thành phố Hà Giang tại Việt Nam làm khó dễ. Đời sống người dân đã cơ cực, giờ đây càng trở nên khốn cùng hơn dưới chế độ do chủ nghĩa của Đảng Cộng sản Việt Nam. Và sau đây mời các bạn cùng xem đoạn video clip này để biết tình hình thực tế tại Việt Nam. Tao quay chứ. Không không không sao không sao không sao. Không sao, tao không có việc việc rồi, ý thức đây. Cái mẹ họ đèo đi bán thế này. tại sao lại bán được Rồi họ đèo đi bán, họ đèo đi bán chứ không phải bán. Thôi kệ mày. Rồi rồi rồi được rồi đây là họ đèo đi bán chứ không phải họ bán ở đường cũng phải thương họ thương họ một tí mà họ đèo đi bán họ buôn bán được bao nhiêu thì mẹ họ đèo đi bán chứ chúng mày làm như này mẹ ấy quá họ được bao nhiêu họ được bao nhiêu tiền đâu họ đèo họ đèo đi bán chúng mày cho họ xin đi đây là đỏ đây là dưới đặc đường tôi kiên trì đỏ bán cả người đây là chín bạn được ba người chín rồi thì chắc này làm thế gì cả mình không tin rằng có gì cả họ đang đèo họ đang đèo đi bán chúng mày cho họ xin đi rồi rồi rồi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 càng làm khó thì chúng tôi sẽ làm càng khó hơn mình sai thì mình phải chấp hành đúng không? bây giờ đây là đây là lòng đường Đây người dân đã giám sát rồi nhưng mà họ đang đèo đi bán chúng mày phải thông cảm cho họ tao tao tao tao nói đúng rồi rồi rồi chúng mày cứ biết đấy